Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Vlog Vivu Và hôm nay mọi người hãy cùng chúng mình ngược dòng về lịch sử để tìm hiểu về cuộc đời của một vị nữ hoàng đế Bà là nữ hoàng đế đầu tiên và duy nhất trong lịch sử vương triều phong kiến Việt Nam Bà được biết tới với cái tên Lý Chiêu Hoàng hay còn gọi là Chiêu Thánh Vậy cuộc đời của bà đã có những thăng trầm nào thì mọi người hãy cùng chúng mình đi tìm hiểu kỹ hơn nhé Lý Chiêu Hoàng hay Chiêu Thánh Công Chúa có tên húy là Lý Phật Kim và sau này đổi lại là Lý Thiên Hinh, là con gái thứ hai của vua Lý Huệ Tông và Hoàng hậu Trần Thị Dung. Bà ra đời vào năm Mậu Dần năm 1218. Vua Huệ Tông là phụ hoàng của Lý Chiêu Hoàng ở ngôi 14 năm nhưng gặp bồi loạn lạc, giặc cướp tứ tung, vừa lại thường hay rượu chè, lâm bệnh nặng và không thể cản đáng nổi việc triều chính, lại không biết sớm cầu con mối. Vua chỉ có hai công chúa là Thuận Thiên công chúa và Chiêu Thánh công chúa. Vào tháng 10 năm Giáp Thân năm 1224, bệnh của vua ngày càng trở nặng và dưới sức ép của điền tiền chỉ huy sứ Trần Thủ Độ là em họ của Hoàng hậu Trần Thị Dung và Trần Thủ Độ cũng là người nắm quyền lực lớn nhất trong triều đình thời bấy giờ buộc vua phải xuống chiếu lập chiêu thánh làm hoàng thái tử, nhường ngôi cho cô công chúa mới 16 tuổi, còn Huệ Tông lên làm thái thượng hoàng và sau thì xuất gia ở chùa Chân Giác. Chiêu Thánh chính thức lên ngôi và đổi niên hiệu là Thiên Trương Hữu Đạo năm thứ nhất, tôn hiệu là Chiêu Hoàng. Năm 1225, Trần Thủ Độ đã dàn xếp cho cháu của mình là Trần Cảnh, tức vua Trần Thái Tông sau này, vào cung để hầu hạ Chiêu Hoàng và do gần tuổi nhau nên Trần Cảnh được Chiêu Hoàng yêu mến hay chơi đùa cùng. Thấy cả hai có vẻ quấn quýt, Trần Thủ Độ đã bàn với chị họ là Thái hậu Trần Thị Dung thực hiện cuộc đảo chính cung đình với việc làm táo bạo bằng cách đem hết gia thuộc thân thích vào trong cung cấm. Sau đó, Trần Thủ Độ sai quân lính của mình đóng chặt cửa thành và các cửa cung, cửa người coi giữ nghiêm ngặt. Các quan xin vào chầu vua nhưng không được chấp thuận. Khi hoàng cung đã bị phong tỏa, Kiều thần nhà Lý không ai phản ứng gì vì họ thần đang giữ nữ hoàng và thái hậu không khác nào đang có con tin ở trong tay nên không ai dám manh động. Tiếp đó, Trần Thủ Đội liền cho Loan báo rằng bệ hạ đã có chồng đời. Trần Thủ Đội cũng lấy dịp đó dựng nên cuộc hôn nhân giữa Lý Chiêu Hoàng và Trần Cảnh, rồi chuyển giao triều chính bằng cách để Lý Chiêu Hoàng thực chất là ép nhiều ngôi cho chồng. Vào tháng 11 năm 1225, Lý Chiêu Hoàng xuống chiếu nhường ngôi cho Trần Cảnh, sau đó một tháng thì bà trao hoàng bào cho chồng ở Điện Thiên An. Triều đại nhà Lý tồn tại 216 năm chính thức chấm dứt. Trần Thủ Độ lúc này cũng được phong làm quốc thượng phụ, coi việc thiên hạ. Sau đó Trần Cảnh lên ngôi hoàng đế, tự xưng là Thiện Hoàng, sử sách gọi âm là Trần Thái Tông. Sau khi nhường ngôi cho chồng, Lý Chiêu Hoàng được phong làm hoàng hậu lúc 7 tuổi và trở thành vị hoàng hậu trẻ tuổi nhất trong lịch sử, lấy hiệu là Lý Thiên Hinh. Bà chung sống với Thái tông Hoàng đế hơn 10 năm, tình cảm khá sâu sắc. Khi đó thì mẹ của bà là Trần Thị Dung cũng xuống làm thiên cực công chúa rồi gả cho Trần Thu Độ. Và dù là có quan hệ họ hàng, nhưng theo quy tắc của họ nhà Trần, nếu mối quan hệ họ hàng sau ba đời thì vẫn được lấy nhau. Đến năm Quý Tỵ, năm Thiên ứng chính bình thứ hai 1233, Lý Hoàng hậu hạ sinh ra Thái tử Trần Trịnh, nhưng Thái tử đã mất ngay sau khi sinh không lâu, Điều này đã để lại một nỗi đau lớn trong lòng chiêu thánh. Bà ốm đau liên miên và suốt 5 năm tiếp theo vẫn không thể sinh con. Lo sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến sự vững vàng của ngôi vua và tương lai nhà Trần, Trần Thủ Độ đã bàn mưu cùng Trần Thị Dung ép vua cất ngôi hoàng hậu của Chiêu Thánh và lập Thuận Thiên Công Chúa, tức là chị gái ruột của chính hoàng hậu, đang mang thai 3 tháng lên thay. Điều đáng nói là Thuận Thiên là vợ của anh trai Trần Thái Tông là Trần Liễu, đang mang thai con của Trần Liễu, cấp vẫn là cốt nhục của nhà họ Trần, ngôi thiên tử vẫn thuộc về nhà Trần. Cuộc đời của Thuận Thiên Công Chúa cũng biến động không khác cuộc đời em gái bà là bao. Bà bị ép phải bầu chồng vì thế chỗ em gái mà cưới em rể, sau đó thì cũng mất sớm. Bà vì bị ép lấy vợ anh trai, lúc đầu thì Trần Thái Tông cũng phản đối, đang đêm bỏ trốn khỏi kinh thành lên gặp sư Phú Văn ở Yên Tử để nương nhờ. Trần Thu Độ đã lên gặp vừa dỗ dành, vừa mang an nguy của người anh trai của vua ra gây sức ép, cuối cùng thì vua phải nghe theo. Thuận Thiên công chúa được phong làm hoàng hậu và Chiêu Hoàng bị giáng xuống làm Chiêu Thánh công chúa. Vì quá đau buồn nên Chiêu Hoàng đã xin rời cung để xuất gia và được chấp thuận. Sau 21 năm sống nương nhờ cửa Phật, những tưởng mọi thứ cứ thế trôi qua bình yên đến cuối đời, nhưng biến cố lại tiếp tục xảy đến với cuộc đời bà. Đến năm 1258, khi quân Nguyên Mông xâm lược, vua Trần Thái Tông được một vị tướng tên Lê Phụ Trần hộ giá cứu sống, một mình một ngựa lấy ván gỗ chay cho vua khỏi trúng tên giặc. Và để ghi nhận công lao này, vua đã phong tước cho Lê Phụ Trần làm ngự sử đại phu và có ý muốn gả vợ cũ là công chúa Chiêu Thánh cho. Trước sức ép của vua, Chiêu Thánh không từ chối nổi và đã đặt ra ba điều kiện. Thứ nhất, buộc vua phải xóa bỏ lệnh truy sát, bức hại tôn thất nhà Lý, Thứ hai, long miếu thờ các vị hoàng đế và công thần triều lý phải được giữ gìn và cuối cùng dinh thự của Lê Phủ Trần phải chuyển ra xa hoàng thành và sau khi đã được chấp thuận các yêu cầu trên, Chiêu Thành mới đồng ý kết hôn cùng Lê Phụ Trần. Lúc đó thì bà đã 40 tuổi. 20 năm sống với Lê Phụ Trần có lẽ là khoảng thời gian bình yên nhất trong cuộc đời của Lý Chiêu Hoàng. Bà được hưởng sự yêu thương không toan tính, hạnh phúc bên người chồng gượng ép, Chiêu Thánh sinh được hai người con, con trai là Thượng vị Hậu Tông và có nghiên cứu cho rằng người này chính là danh tướng Trần Bình Trọng nổi tiếng với câu nói ta thà làm quỷ nước Nam chứ không thành làm vương đất Bắc. Còn con gái của bà là ứng thụy công chúa Khuê. Đến đầu năm Mậu Dần 1278, Chiêu Thánh công chúa qua đời, thọ 61 tuổi. Lúc này thì bà đang về thăm quê tại cổ Pháp, Bắc Ninh hiện nay thì qua đời tại đó. Bà được người đời sau lập đền thờ gọi là Long Miếu hay là đền rồng tại Từ Sơn, Bắc Ninh ngày nay. Chung quy lại, từ khi sinh ra cho đến khi từ biệt cõi đời, với bao biến cố đã khiến cho Lý Chiêu Hoàng trở thành một người có số phận lạ lùng nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam với 7 lần ở những danh vị khác nhau, từ công chúa Triều Lý, Hoàng Thái tử nhà Lý, nữ hoàng đế nhà Lý đến hoàng hậu nhà Trần, công chúa nhà Trần, sư cô thời Trần và cuối cùng là phu nhân tướng quân nhà Trần. Tuy là vị vua chính thức của vương triều nhà Lý, vương triều rực rỡ của nước Đại Việt đặt nền móng cho sự thịnh trị của các triều đại sau này, nhưng Lý Chiêu Hoàng, vị vua cuối cùng của nhà Lý lại không được lịch sử công nhận một cách công bằng. Nhà Lý có 9 vị vua, nhưng chỉ có 8 vị trước bà, từ Lý Thái Tổ đến Lý Huệ Tông, được thờ tại Đền Đô, Bắc Ninh, là ngôi đền dành cho các bậc đế vương nhà Lý, Riêng bà lại được thờ tại khu vực khác gọi là đền rồng. Một số nghiên cứu thì cho rằng vì Lý Chiêu Hoàng đã để mất ngôi nhà Lý nên bị coi mang tội với dòng họ, không được thừa nhận và phải thờ riêng. Còn một số ý kiến khác cũng cho rằng vì bà làm vua trong 2 năm nhưng do còn nhỏ nên không có công lao gì lớn với đất nước. Hơn nữa, về sau bà đã nhường ngôi vua, rồi lại bị phế ngôi hoàng hậu và trở thành công chúa, cuối cùng xuất giá tổng phu nên không còn là người trong cung thất nhà Lý. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của chúng mình và nếu mọi người có thêm những thông tin nào bổ ích về cuộc đời của nữ hoàng đế duy nhất trong triều đại lịch sử phong kiến Việt Nam thì đừng quên để lại bình luận ở phần comment để mọi người cùng biết nhé. Một lần nữa cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.